Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Miệng quan trôn trẻ, Thủ tướng khen VinFast đúng luật Không phải ngẫu nhiên mà dân gian thường có câu miệng quan trôn trẻ Họ so sánh như thế cũng là do lịch sử đã phản ánh điều đó Những gì được phóng ra từ miệng quan và đặc biệt là quan chức thời Cộng sản nảnh nay cho thấy Câu tục cũ trên càng đúng hơn bao giờ hết Những câu nói từ miệng quan đều là những thứ cần phải dọn sạch và vứt đi Nó không được thơm thò cho lắm. Mới đây, tại buổi lễ hoành tráng xuất khẩu ô tô điện đầu tiên của VinFast, ông Phạm Minh Chính đã khẳng định rằng VinGroup, VinFast chính là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ doanh nghiệp mới năng động, sáng tạo, tự tin, làm ăn đúng pháp luật, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đây là hình ảnh xe VinFast bốc cháy làm than hóa tài xế. Đáng lẽ ra VinFast phải bị pháp luật sở gáy từ rất lâu. Thực tế, ông Phạm Minh Chính cần phải hiểu rằng những hành động phi pháp nếu có thì bao giờ các vị chủ doanh nghiệp cũng bỏ rất nhiều công sức ra và tiền của để che đậy nó. Làm ăn phi pháp dễ giàu hơn làm ăn hợp pháp, chính vì thế mà nó đã thu hút được lòng tham của giới làm ăn. Một doanh nghiệp khi chưa có kết luận điều tra thì không ai dám khẳng định họ làm ăn phi pháp. Vì thế, mọi doanh nghiệp khi chưa vướng vào vòng pháp luật thì được xem là làm ăn hợp pháp. Câu nói của ông Phạm Minh Chính đã làm cho người ta nghĩ ngay rằng ông Thủ tướng đang o bế tập đoàn này. Một người làm chính trị khôn ngoan không nên nói những lời như thế. Biết đâu sau này VinFast lại bị luật pháp sờ gáy thì hóa ra câu nói của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là hồ đồ hay nặng hơn là ông dùng uy tín của Thủ tướng để PE cho một doanh nghiệp làm ăn phi pháp hay sao. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang ca tụng VinFast là không phạm pháp. Các doanh nghiệp có người đứng đầu bị pháp luật sờ gáy như Tân Hoàn Minh, FEC và Vạn Thịnh Phát đều là những doanh nghiệp làm ăn đúng pháp luật cho tới khi người đứng đầu bị bắt. Lời nói của ông Phạm Minh Chính còn đó và số phận của ông Phạm Minh Chính thế nào thì cũng không ai biết được và bản thân ông Phạm Nhật Vượng là một doanh nghiệp làm ăn với nhiều vấn đề bê bối khắp nơi đang bị người dân biệt biểu tình có thể hôm nay ông Vượng đang hét ra lửa, được ca tụng như một doanh nhân đại tài. Nhưng ngày mai sẽ làm tội phạm không chừng. Chẳng ai nói trước được điều gì cả. Uy tín của ông Vượng đang xuống dốc bởi Vingroup đang bị nghi ngờ là khó khăn về tài chính. Việc ông Phạm Nhật Vượng huy động vốn của người dân thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nó mang hình thức chơi hụi của các bà ở sạp ngoài chợ. Mà hình thức chơi hụi thì được pháp luật đặt ra ngoài vòng của nó, tức là họ không thừa nhận. Nên cách huy động vốn của VMI mà ông e, Phạm Nhật Vượng đang áp dụng bị nhiều người đặt câu hỏi liệu có hợp pháp hay không. Những người đang khai thác lỗ hổng của luật pháp liệu có phải là những người làm ăn hợp pháp hay bị liệt vào diện làm ăn phi pháp? Đó là những câu hỏi khó mà phân tích được ranh giới giữa cái đúng và sai. Trường hợp ông Phạm Minh Chính khẳng định VinFast làm ăn hợp pháp là lời khẳng định dại dột. Câu nói này người dân sẽ không bao giờ quên cả. Chỉ cần cơ quan pháp luật ghé VinFast làm việc thì người dân sẽ lại lôi ông thủ tướng ra để bêu dếu vì phát hiện ra VinFast hóa ra là phi pháp. Như vậy, lời ông Phạm Minh Chính phát biểu có phải là dại hay không? Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ Việc ông Phạm Nhật Vượng mời ông Phạm Minh Chính đến phát biểu tại buổi lễ xuất khẩu xe là có dụng ý của nó. Rõ ràng ông Vượng muốn dùng lời nói của ông Thủ tướng để dán mắc hợp pháp cho VinFast. Phạm Nhật Vượng nhờ câu nói của ông Thủ tướng này mà củng cố uy tín của VinFast vốn đã giảm sút nghiêm trọng. Như vậy, khác nào ông Phạm Nhật Vượng đã dùng ông Thủ tướng như là một công cụ để quảng bá cho việc làm ăn của ông ta. Có người thì đánh giá câu phát biểu của Thủ tướng cho thấy ông Phạm Nhật Vượng là người khôn hơn cả ông Thủ tướng. Thực ra, xe xăng của VinFast kém chất lượng đã từng bốc cháy và thiêu sống tài xế. Vụ việc này cho thấy VinFast đã có vấn đề liên quan đến tội hình sự. Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng đã tìm cách ém nhẹm vụ này và VinFast đã qua mặt được pháp luật. Có vẻ như ông Phạm Minh Chính không chịu tìm hiểu kỹ về VinFast trước khi đưa ra câu phát biểu của mình. Đấy là cái dại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 cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và ông Bồ Ngọc Thu là cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng vào tù theo hai xếp của mình. Đây là hình ảnh hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã bị bắt từ tháng 10. Mặc dù vậy, xem ra vấn đề ở Đồng Nai không dừng lại ở các cựu quan chức mà Trung ương như muốn moi thêm rất nhiều sai phạm khác. Những sai phạm hiện nay nếu có thì những người đang nắm quyền tại tỉnh này khó mà thoát được. Theo thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì từ ngày này đến cuối năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra 10 dự án đất đai tại Đồng Nai. Cụ thể, tại ba địa phương gồm có thành phố Long Khánh, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong số 10 dự án đất đai bị thanh tra, có 6 dự án ở thành phố Biên Hòa, gồm các dự án tại phường Tam Phước của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phước Thái Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc Thành Nhơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Gia Đức, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Đại Phát, hai dự án tại xã Long Hưng của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh bất động sản Long Hưng Phát và Công ty cổ phần Zit Golden Land. Bốn dự án còn lại ở các huyện gồm các dự án tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom của công ty cổ phần đầu tư EDK dự án thị trấn Long Thành, huyện Long Thành của công ty cổ phần Long Thành Regiver, dự án của tại xã Long Đức, huyện Long Thành của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An và dự án tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quang Vinh. Đây là hình ảnh Đồng Nai đang bị Trung ương soi quá kỹ. Hiện nay, Trung ương đang nhắm vào các nhóm lợi ích tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai bắt đầu vụ án bao giờ cũng khui ra các sai phạm về giao đất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an cũng đang nhờ Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh nguồn gốc của 156 bất động sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Đây là những bất động sản mà bà Trương Mỹ Lan đã lấy về cho Vạn Thịnh Phát thời ông Lê Thanh Hải còn làm bí thư thành ủy. Bề ngoài thì như là đánh về kinh tế, nhưng bên trong là đánh về chính trị. Hiện nay, Trung ương đang tiến hành thanh tra gắt gao các dự án của tỉnh Đồng Nai, theo báo cáo của một số nhà phân tích thì có khả năng Trung ương đang nhắm tới ekip của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai hiện nay. Không loại trừ những dự án này có liên quan tới những đời bí thư trước đó, trước cả thời ông Trần Đình Thành đã từng là bí thư. Đã có hai doanh nghiệp bị thanh tra khởi tố, đó chính là công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phước Thái bị Công an Đồng Nai khởi tố điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái. Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Chủ tịch phường Tam Phước, nguyên Phó Chủ tịch phường Tam Phước cùng hai cán bộ địa chính đã bị bắt giam để điều tra. Đây là hình ảnh ông Lê Hoàng Quân, người đã từng là cựu bí thư tỉnh tại Đồng Nai. Hiện nay, công ty cổ phần đầu tư EDG có dự án sai phạm tại xã Hồi 61, huyện Trảng Bom, dự án khu dân cư Tân Thịnh vừa được đưa vào diện Trung ương theo dõi. Cụ thể, công ty này có hành vi chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, qua đó xây dựng trái phép tới gần 500 căn nhà. Tại Đồng Nai, nếu mọi ra sai phạm càng xa thì càng có khả năng dính tới những quyết định của ông Lê Hoàng Quân, thấy ông làm bí thư tỉnh ủy. Cũng rất nhiều dự án bị soi, thoát dự án này thì lại dính dự án khác